Các con cùng quan sát ví dụ của cô giáo nào. Ví vâng. dụ đầu tiên đó là 258 nhân với 203 bằng bao nhiêu? Rõ ràng các con thấy đây là số có 3 chữ số nhân với số có 3 chữ số. Ta đặt tính bình thường khi giống như khi ta đặt tính với bài toán nhân số có 3 chữ số buổi trước cô dạy, chúng ta sẽ có thực hiện phép tính như sau. 258 nhân với 203. Khi nhân, chúng ta thấy nhân với số có 3 chữ số thì nhất định chúng mình có mấy tích riêng nào? Ở tích trước cô giáo đã dạy rồi, đó là chúng mình có 3 tích riêng riêng biệt. Tích riêng thứ nhất là lấy chữ số hàng đơn vị nhân với thừa số thứ nhất. Tích riêng thứ hai là lấy chữ số hàng chục của thừa số thứ hai nhân với thừa số thứ nhất. Tích riêng số 3 là lấy chữ số hàng trăm của thừa số thứ hai nhân với thừa số thứ nhất. Bây giờ cô trò chúng mình cùng làm để tìm lần lượt từng tích riêng một các con nhé. Chúng mình tìm tích riêng đầu tiên nào. 3 nhân 8. 3 nhân 8 bằng 24 viết 4 nhớ 2. Tiếp tục 3 nhân 5 bằng 15 nhớ 2 là 17, viết 7 nhớ 1. 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 nhớ bằng 7, viết 7. Ta được tích riêng đầu tiên là 774. Bây giờ ta tìm tích riêng thứ hai. Tích riêng thứ hai là chữ số 0 nhân với 258. Vậy ta làm như thế nào? Chúng mình cùng nhân 0 nhân 8 bằng 0, viết 0. Vì là tích riêng thứ hai cho nên ta viết thẳng chữ số 0 dưới hàng chục. 0 nhân 5 bằng không viết không không nhân 2 bằng không cũng viết không